vụ 5 kg đó. à. 5 kg hơn. Đó, hấp dẫn cho mọi người. Ồ, oh, bún nè, mời mắt chưa? Đó. Hello mọi người trở lại với kênh Hoàng Linh miền Tây nha nay à, tiếp tục dẫn mọi người đi ra ruộng à, coi mấy anh à, kéo tép mọi người kéo tép nhọn với à, vuông mọi người cùng theo dõi nha ở đây nhiều tép lắm mọi người tép này ở trong à, vuông thơm nhiều lắm dở nha mọi người nữa khúc không à. ít ít được mấy ký rồi mọi người trên cỡ ký ký ký ngoài cái lưới một ô lộn cái lưới vậy sao cá nhỏ ra được Đó, lưới này nhiều quá kéo xa là nhiều hơn lưới nãy xa mà nhiều hơn nãy chắc ồ ồ một bẫy luôn một bẫy luôn rồi ngon kéo cũng cũng đại gió hàng gánh vậy thôi đại gió là sáu sáu chục nó một bẫy luôn rồi nhiều hơn nãy gấp hai gấp giờ tiếp tục kéo thêm à, lưới tiếp theo nữa mọi người bây giờ lưới này nữa là ba lưới nha tép bốn nhóc hết trơn rồi bị nữa rồi mọi người một bị <laughs> một bị téo cả cá con nữa bị luôn ép chứ cá con ờ, kéo qua lại để cho cá nó lọt ra bớt mọi người cá nhiều quá lựa lâu lắm cá về bán cá luôn giờ kéo thêm à, lưới thứ tư nữa mọi người kéo này à, tùy độ dài độ ngắn thôi dở lên dài thì à, nó dính nhiều hơn khi tới lúa thì mình phải dở lên này ruộng xả nước khô ra thì nó còn dưới lòng mương nữa mọi người ở trên mình thấy rong này cái rong này là tép nó sống đây nhiều vì nó gom xuống mương nhiều lưới này kéo ngắn nhưng mà dính nhiều à nó bị luôn đó quá trời cá con đúng không đó quá trời luôn mọi người tơi tôi té luôn đó, con to to luôn mọi người lấy cặn à, lên cho mọi người xem này. đây mọi người đây đây là tép nhọn luôn rồi, có trứng nữa nè con có trứng rất là nhiều luôn vàng vàng rồi tiếp tục lưới thứ năm mọi người đó cũng nhóc hết rồi tép này là nó tự sinh nha mọi người chứ không có nuôi đây trong à, ờ, vuông này dạ. chỉ nuôi à, nuôi tôm với thẻ cua thôi đó, thẻ bắt cá chấu bà con à. mọi người không đó, <laughs> ờ, dạ, dạ, bậy luôn đó, nhảy teo teo anh ta dân tung té luôn có trứng vàng vàng mọi người à, thêm à, lưới à, lưới này à, lưới thứ sáu đoạn này nhiều tép mọi người bún ở trong lưới quá trời nhiều lưới thứ sáu này chắc nhiều á lắm mà nặng lắm hả ừ. nặng là dữ lắm rồi <laughs> ngay bày á lưới thứ sáu này thu hoạch nhiều mọi người đó, kéo rất là nặng giờ vô con tôm bự rồi con tôm bự mới 400 lưới rất là nặng lắm nặng là dính nhiều nhiều nhiều à, tép trong đó lắm rồi dừng đi con đó bún tung té giống kìa quá trời cá à? <laughs> cá con quá trời kìa Ồ, tối luôn mà cá con nhiều không nha mấy cái trà dướng mấy con cá trắng trắng đó kho tiêu không im lắm đó ừ, đắng ngắt à hả đắng đó đắng đắng đó sao ừ. kho tiêu nghe không đây, 5 kg à 5 kg hơn đó hấp dẫn cho mọi người quá trời luôn lưới thứ 7 à, mọi người à, trong cái đống trà này là mới nhiều nè à, khó kéo đặt cho nó ra lưới này dính nhiều mọi người trong đống trà này nó búng ra rất là nhiều luôn Đấy, ờ, tới đó luôn được rồi được rồi cũng năm nữa lý thông vượt vượt xíu xíu lên đây để nó chạy ra đó nhiều nhiều nhiều người lưới này nhiều lắm hơn cái nãy nữa đó nhiều lắm á thế là mặt bậy luôn nè mọi người đó bên đó không có cái mương nữa ồ oh, bún nè mời mắt chưa cá cháo <laughs> ờ, dính cá cháo con luôn mọi người đây nè con này cá cháo nè quá trời cá phi con rồi ờ, cá trắng con nữa chết à, lưới thứ bảy mọi người Ủa, thứ à, thứ thứ tám anh chứ dính rất là nhiều rồi nửa cái uh, bị này nè mọi người cái dao sách nửa nửa nửa cái dao sách đây lên lưới à, thứ tám mọi người bị nữa rồi <laughs> cá nhiều quá tí nữa đó mơ chưa hết trơn mọi người nhảy tung tăng luôn kìa rồi lưới này lưới à, thứ chín mọi người là nhiều để đắng con quá trời cá mẹ này cá không à, con rồi lứa này lứa uh, thứ 10 mọi người như là 10 11 vậy tính lưới thứ 10 đi rồi lưới thứ 10 mọi người lên quá để các con cho như con kho tiêu rồi lứa này là lứa uh, à, thứ 11 mọi người còn uh, tầm hai lưới nữa là giáp vô tầm uh, 40 kg được mọi người rồi chuẩn bị dở uh, lưới uh, thứ 11 mọi người còn lưới nữa cũng xong rồi dắt vô rồi Đó, nhòi nhoi nhoi chẳng xong rồi Đó, trắng tao ha to to cái bóng sọc này cái bóng à, sọc sọc này gọi cái bóng gì đó. rồi lưới này lưới mười, à, thứ 12 mọi người lưới này cũng lưới cước cùng mà giáp vô cũng gần đây ờ, một cái sọt rồi mọi người rồi lên lớp thứ 12 cuối cùng rồi đậu đó luôn đi con nước không có cá Tại nãy làm ở đây động rồi đó rồi lưới cuối cùng mọi gần đây một uh, ờ, giỏ sách này 40 kg mọi người Rồi, clip ờ, kéo tép tạm dừng đây mọi người à, mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên ờ, chia sẻ video ủng hộ mình nha đừng quên ờ, like cũng như comment để kiếm mọi người bên phần bình lần video nha chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp mọi người trong clip sau nha